dù tình mình giờ đã trái ngang chỉ muốn bên một lần để thôi oan tha anh người tình mình theo gió may mắn thương nhớ về đây sao nước mắt anh cho sâu trong tim dù tình mình giờ đã rẽ đã trái ngang chỉ muốn bên người người một lần để hoan tha anh anh tình mình theo gió thương nhớ về đây mắt cho sao trong